Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video ờ, mới nhất Thì ờ, hôm nay mình sẽ soi kèo cho anh em cuộc đối đầu tại Cúp FA giữa Biton City và Manchester City Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai à, và trước khi uh, nhận định cái trận đấu này thì mình muốn giới thiệu cho anh em uh, là thằng bạn của mình sau một cái khoảng thời gian mà nó về quê gặt lúa và nuôi gà cũng như là bán gà và chiên luôn cái bộ môn uh, đá gà thì nói chung thì nó cũng không có thành công cho lắm và cho nên hôm nay nó đã uh, kiểu như là từ bỏ tất cả đó anh em để quay lại với con đường làm uh, bình luận viên soi kèo bóng đá nha thì đây là cái kênh youtube của thằng bạn mình uh, hai lúa soi kèo thì chiên sôi các loại kèo từ à, Á sang Âu này từ Âu sang Á luôn anh em nhớ ấn nút à, đăng ký theo dõi kênh để nhận được là thông báo khi có uh, video mới nhất từ hai lúa thì nó sẽ đẩy lên những cái video sôi kèo chuẩn nhất để uh, dễ hấp nhất cho anh em ok thì quay lại với uh, cái video này mình uh, sẽ lựa chọn uh, trận đấu được quan tâm nhất như mình vừa mới nói đó chính là trận đấu giữa Bitcoin City và Manchester City à, thì thì cách nhau ít phút tại cúp F3 cũng có các cặp đấu uh, rất là hay như là Top City với Brighton này rồi Leicester với uh, Blackburn này rồi Fulham với Leeds này đấy à, những cái cặp đấu này tuy mình không lên video nhưng vẫn sẽ đẩy đầy đủ các mã kèo lên nhóm cho anh em tham khảo ok thì quay lại với trận đấu giữa uh, Bristol City và Man City thì uh, hiện tại đội chủ nhà Bristol City uh, đang thi đấu tại giải uh, hạng nhất nước Anh và anh em có thể thấy là phong độ gần đây của đội bóng này đang ờ, rất là tốt nha anh em thì Bitton ờ, ờ, có được đến 6 chiến thắng 3 trận hòa ở 9 vòng đấu gần nhất và hàng công của đội bóng này đang thi đấu cũng khá là tốt luôn nè anh em thì có thể thấy là Piston đều nổ súng ở tất cả 9 trận đấu gần đây và tuy là có cái phong độ rất là cao nhưng mà phía nay đối thủ của à, không phải là các đội bóng ngang tầm mà đội bóng này sẽ phải đối đầu với ông lớn Manchester City thì à, Manchester City hiện tại đang ở trong cái giai đoạn à, rất là quan trọng của mùa giải khi mà Man City vừa phải cân sức cho cuộc đua vô địch à, ngoại hạng Anh này và lọt chặn đấu loại trực tiếp tại cúp C1 châu Âu nữa. Đấy, anh em có thể thấy lúc này này thầy trò của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn duy trì được cái sự ổn định ở cả hai mặt trận kể trên. Thì một phần là nhờ vào cái chiều sâu đội hình cũng như là cái đẳng cấp vượt trội của đội bóng Man xanh Đấy và trở lại với đêm nay Man City sẽ phải uh, phân chia cái sức lực của mình cho cái trận đấu tại uh, vòng 5 cúp uh, ờ, F3 thì theo cái đánh giá ban đầu ấy trước cái đối thủ chỉ là đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhất nước Anh như là Brighton thôi thì cái, cái tấm vé mà đi tiếp sẽ chắc chắn là sẽ thuộc về Man City là đó chính là cũng là cái kết quả mà được dự đoán trước à, nhưng mà anh em nên nhớ này Man City đang trong cái bối cảnh là sẽ phải đối mặt với uh, Newcastle tại ngoại hạng Anh ở vòng tiếp theo và kế tiếp đó kế tiếp đó nữa là cái trận ờ, đối đầu với ờ, Leipzig tại ờ, đấu trường cúp C1 châu Âu và chắc chắn một điều là Man City sẽ chủ động thi đấu giữ sức trước Brighton đấy nên cũng có nhiều khả năng Man City sẽ chỉ đưa ra cái đội hình hai thôi à, và một chiến thắng cách biệt tối thiểu cũng sẽ đủ để uh, Pep Guardiola hài lòng đấy à, vậy cho nên với cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở thời điểm hiện tại là đội khách Manchester City chấp ờ, hai hòa cả trận cùng với đó là những cái mã kèo khác như là kèo ờ, chấp 1.75 này rồi kèo ờ, chấp 2.25 nữa nói chung là với các cái mã kèo chấp này thì mình thấy là tương đối khá là hợp lý nha anh em nhưng mà ở thời điểm hiện tại ấy với những cái mã kèo chấp như thế này anh em mà đầu tư vào Manchester City thì sẽ rất là nguy hiểm vì anh em hãy nhớ là sau cái cuộc đối đầu này thì Man City sẽ phải đụng độ với các đối thủ rất là mạnh cũng như là những cái mục tiêu mà cạnh tranh danh hiệu ở ngoại hạng Anh và cúp C1 nữa cho nên với cái tỷ lệ à, kèo chấp cao như ở thời điểm hiện tại thì mình à, mình à, sẽ lên cho anh em ba mã kèo để anh em tham khảo ở trận đấu này đó chính là mã kèo uh, được chấp uh, hai hòa cả trận này cùng với mã kèo tài gốc 9.5 cả trận đấy và mình vẫn tin là trận đấu này sẽ vẫn có một chiến thắng dành cho Man City nhưng chỉ với cách biệt một bàn mà thôi nên mình à, dự đoán trận đấu này sẽ về với cái tỷ số là một hai cả trận đấy ok và anh em nhớ một việc nữa là đây chỉ là những cái ý kiến cá nhân của mình để anh em à, tham khảo mà thôi vì hiện tại mình nhận định à, trận đấu này rất là sớm cho anh em và chưa có được cái thông tin cũng như là cái tình hình lực lượng của cả hai đội ra sao hết cho nên anh em thấy mình nhận định đúng hợp mã thì anh em cứ vào còn về cái mã kèo thơm hay là kèo chuẩn này thì trước giờ bóng lăn khi mà đã có thông tin chính thức về đội hình của hai đội thì mình sẽ đẩy kèo lên nhóm cho anh em đầu tư còn những anh em nào mà đã tìm đến mình qua Zalo hoặc là Telegram để ờ, tư vấn về các mã kèo này rồi à, cũng như là về cái cách tạo trang và muốn vào nhóm để chơi để đầu tư bóng đá một cái cách mà hiệu quả nhất cùng với nhóm mình thì ờ, mình chỉ muốn nói là tất cả đều là miễn phí nha anh em chứ không phải như ờ, nhiều người nhiều cái trang khác cứ vào nhóm là phải thu lọc thu phí từ anh em và anh em cũng nhớ thêm một việc nữa là à, hãy bỏ ngay cái suy nghĩ mà mua kèo mua tiếp đi nha thì cái bóng đá là không có bao giờ mà mua kèo hay bán kèo này kia đâu thì không có ai mà dám đảm bảo cho anh em là cái mã kèo đó sẽ chắc chắn là sẽ ăn 100% hết thì nếu như mà nó chắn chắn thì nó sẽ tự đầu tư rồi không cần phải bán cho anh em làm gì hết anh em thấy đúng không đấy cho nên anh em hãy thức tỉnh đi và đừng có tiếp tục đi theo cái con đường mà mua kèo mua tiếp nữa cái này gọi là mất tiền ngu đấy anh em ok thì mình à, chỉ nói cho anh em hiểu vậy thôi và mình cũng sẽ xin à, kết thúc video tại đây thì anh em hãy nhớ ấn like cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh à, Cao Tiến Soi Kèo để nhận được thông báo khi có video mới nhất.